Xin được kính chào quý vị phụ huynh, các thầy cô giáo, các em học sinh và toàn thể thành viên fanpage trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình. Trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình của chúng tôi với lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển trên 60 năm qua, từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều thế hệ học sinh sinh viên trong và ngoài tỉnh. Trước khi bước vào chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2020, xin được trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo trong ban tư vấn đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thầy cô giáo, các quý vị phụ huynh, các em học sinh trên căn bếp trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình. Để cùng giải đáp các thắc mắc cũng như cung cấp các thông tin chính xác nhất cho quý phụ huynh, cho các em học sinh về công tác tuyển sinh trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình trước mùa thi tuyển sinh năm 2020. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các thành viên trong ban tư vấn Xin giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Thị Lệ Hường, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình. Xin giới thiệu Thạc sĩ Đào Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Xin giới thiệu Thạc sĩ Bùi Thị Hằng Thơ, Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên. Xin giới thiệu Thạc sĩ Ngô Thị Thủy Hương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Thực hành Chất lượng cao Nguyễn Tất Thành Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Xin giới thiệu Thạc sĩ Phạm Nam Phương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Giáo dục và Giáo dục đặc biệt Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Xin giới thiệu Thạc sĩ Hoàng Ngọc Mai, Phó trưởng cơ sở thực hành mầm non Hoa Sen Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Và chúng tôi xin được lưu ý hệ thống trả lời tư vấn của chúng tôi cũng đã bắt đầu những các câu hỏi liên quan đến nhà trường đến công tác tuyển sinh năm 2020 trên fanpage hoặc số điện thoại chi tiết 0368 639968 0968 620 389 ngay từ lúc này. Rất mong nhận được sự quan tâm của quý vị phụ huynh, các thầy cô giáo và em học sinh. Trước hết, để có cái nhìn tổng quan về nhà trường, xin được trân trọng kính mời thạc sĩ Nguyễn Thị Lệ Đường, phó hiệu trưởng phụ trách trường cao đẳng sư phạm của mình sẽ có những chia sẻ cơ bản nhất về nhà trường. Xin được kính mời cô. Xin được uh, kính chào các uh, thầy cô giáo, ờ, các uh, bậc phụ huynh, các em học sinh và các quý vị uh, đang quan tâm theo dõi uh, trên fanpage của trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình uh, chương trình tư vấn tuyển sinh trực tiếp năm 2020 của trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình. Uh, chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua cái chương trình tư vấn tuyển sinh trực tiếp ngày hôm nay uh, chúng tôi sẽ mang đến cho các thầy cô giáo bậc phụ huynh học sinh cũng như các em học sinh và các quý vị quan tâm đến nhà trường ờ, quan tâm đến ờ, công tác tuyển sinh của nhà trường năm 2020 những thông tin ờ, hữu ích nhất về công tác tuyển sinh của nhà trường năm 2020 kính thưa các thầy cô giáo các bậc phụ huynh em học sinh trường cao đẳng sư phạm hòa bình được thành lập năm 1956 tiền thân là trường trung học sư phạm Hòa Bình. Năm 1995 thì ờ, trường được nâng cấp lên thành trường cao đẳng sư phạm. Ờ, địa chỉ của trường ờ, nằm ở đường Võ Thị Sáu, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Chức năng nhiệm vụ chính của nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở đào tạo nguồn nhân lực các ngành à, ngoài sư phạm à, cho tỉnh Hòa Bình cũng như là các tỉnh lân cận nhà trường thực hiện chức năng nhiệm vụ là liên kết à, với các cái cơ sở giáo dục đại học có uy tín trên cả nước để bồi dưỡng nâng chuẩn cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thực hiện chức năng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giáo dục và chuyển giao ờ, công nghệ khoa học giáo dục ờ, từ năm học 2013-2014 thì để đáp ứng với ờ, nhu cầu xã hội cũng như là cái công tác thực hành rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên của nhà trường thì được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình như là các cơ quan quản lý cấp trên nhà trường đã thành lập à, cơ sở giáo dục thực hành mầm non hoa sen năm học 2017 2018 nhà trường tiếp tục à, thành lập trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành và kể từ à, năm học 2013 2014 trở đi thì nhà trường có thêm cái chức năng nhiệm vụ đó là thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo đối với cấp học giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông của bậc tiểu học và trung học cơ sở. Ờ, cũng từ năm học 2017-2018 cũng xuất phát từ cái yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cũng như là nhu cầu xã hội và công tác uh, thực hành rèn luyện dạy nghề để cho học sinh sinh viên các ngành đào tạo đặc biệt là các ngành đào tạo giáo dục mầm non ờ, giáo dục tiểu học của nhà trường thì nhà trường thành lập trung tâm giáo dục đặc biệt và ngoài ra thì ờ, theo cái yêu cầu của ờ, các cái cơ quan quản lý cấp trên cũng như là sở giáo dục đào tạo thì nhà trường còn thực hiện các cái đề án ờ, theo yêu cầu cụ thể như là đề án dạy và học tiếng dân tộc mường giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2035 Ờ, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên của nhà trường thì ờ, đều đạt trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn ờ, hiện nay trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên của nhà trường đạt trình có trình độ từ thạc sĩ trở lên và đạt trên 70%. Nhà trường có cơ cấu tổ chức hoàn thiện bao gồm có đảng ủy, ban giám hiệu, các phòng ban, khoa tổ chức thuộc và ba cơ sở thực hành Ờ, hiện nay thì ờ, nhà trường cũng đã thực hiện công tác kiểm định chất lượng ờ, giai đoạn 2015-2019 và đã hoàn thành kế hoạch đánh giá ngoài đối với chất lượng giáo dục của nhà trường trong giai đoạn này và nhà trường cũng đang trong cái thời gian chờ trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục của đại học quốc gia hà nội cấp giấy chứng nhận Ờ, kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2015 2019 à, kính thưa các ờ, thầy cô giáo các bậc phụ huynh ờ, và toàn thể các em học sinh với cái bề dày truyền thống 64 năm xây dựng và phát triển thì trường cao đẳng sư phạm hòa bình trong suốt những năm qua đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ cũng như là phát huy được vai trò và thực hiện tốt sứ mệnh của mình à, trong sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ à, quản lý giáo viên cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở và các cái nhiệm vụ khác à, theo yêu cầu của ngành cũng như là đáp ứng với cái nhu cầu xã hội và tôi hy vọng rằng là trong cái giai đoạn sắp tới thì nhà trường cũng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cơ quan quản lý cấp trên đặc biệt là sở giáo dục đào tạo hòa bình nhận được ờ, sự ủng hộ của các thầy cô giáo ờ, các bậc phụ huynh học sinh và toàn thể các em ờ, học sinh sinh viên và các quý vị quan tâm đến nhà trường và hy vọng rằng là năm 2020 nhà trường cũng sẽ thực hiện tốt công tác tuyển sinh cũng như là thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm học 2020 2021 Vâng, cũng xin được à, trân trọng cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Nguyễn Thị Hường, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình. Và câu hỏi thứ nhất liên quan tới các ngành học và nhu cầu học liên thông lên đại học sau khi ra trường mà hệ thống trả lời tư vấn hiện nay đã nhận được. Câu hỏi xin được dành cho thạc sĩ Đào Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình. Xin thầy chia sẻ về các ngành đào tạo hiện nay của nhà trường cũng như hướng liên kết đào tạo của nhà trường trong 2020 và trong những năm tiếp theo. Xin mời thầy. Ờ, xin được uh, kính chào tất cả các quý vị à, về phía trường cao đẳng sư phạm Bình thì năm học 2020 2021 thì trường cao đẳng sư phạm Bình uh, sẽ tuyển sinh một số các ngành trình độ cao đẳng thì hiện nay chúng tôi đã tuyển đăng ký tuyển sinh là tám ngành và thứ nhất là ngành uh, giáo dục mầm non chỉ tiêu tuyển sinh là 270 Ờ, tiếp theo là các ngành như là cao đẳng tiếng Anh, tin học ứng dụng, ngành ờ, kế toán, ngành ờ, văn hóa, du lịch, tức là gọi là ngành về học đấy. Nhưng mà chương trình đào tạo của trình tôi là chương trình đào là văn hóa du lịch. Tiếp theo là ngành về công tác xã hội, khoa học thư viện và quản trị văn phòng là 8 ngành và trong năm học 2020 năm 2021 của chúng tôi sẽ tuyển sinh thì ở đây cũng xin uh, cấp các cái thông tin về một số ngành đối với ngành uh, trong à, sư phạm chúng tôi có hôm nay tuyển một ngành là ngành giáo dục mầm non thì ngoài ra các cái ngành ngoài sư phạm thì đó là những ngành mà chúng tôi lựa chọn là nhu cầu xã hội hiện nay cũng rất là cần thiết thì ở đây phải nói rằng là uh, ngày 13 tháng 2 năm 2020 thì chúng tôi đã tham gia dự cái hội nghị do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và trong hội nghị đó thì lãnh đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã đề nghị khối các trường à, trung cấp, cao đẳng, đại học hãy quan tâm một số các cái ngành mà hiện nay à, theo xu hướng phát triển hướng tới của cách mạng 4.0 thì ngành à, công nghệ thông tin hay là tin học ứng dụng là hết sức cần cần thiết và song song với đó đó là những cái chương trình đào tạo về tiếng tiếng Anh thì, thì ngoài ra thì theo cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của của nhà nước nói chung và bám theo cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương thì chúng tôi đã lựa chọn thêm các ngành như là ngành về uh, văn hóa du lịch thì đối với ờ, hòa bình chúng ta là những đề án về phát triển du lịch chúng tôi uh, lựa chọn những ngành này để sau này các em uh, khi học xong ra trường thì cơ hội việc làm của em rất là cao hay là các cái ngành về ngành à, công tác xã hội thì hiện nay chúng tôi đào tạo rất nhiều các khóa đào tạo công tác xã hội thì à, theo khảo sát thì hầu hết tất cả các em sinh viên sau khi tốt nghiệp thì các em đều có những cái việc làm và đúng việc làm theo cái cái cái, cái ngành nghề của mình đào tạo ra thế còn đối với các ngành như ngành à, khoa học thư viện thì cũng xin chia sẻ ở đây đó là hướng tới hiện nay các cái nhà trường cũng như một số các cơ quan đơn vị sự nghiệp cơ quan quản lý nhà nước ấy, thì uh, ngoài cái việc mà quản lý uh, thư viện theo cái công tác truyền thống cũ thì hướng tới phải quản lý theo thư viện số thế thì cái chương trình đào tạo của bên uh, thư viện thông tin của trường chúng tôi thì đã xây dựng đào tạo theo đúng theo cái chương trình hướng mới tức là những sinh viên mà tốt nghiệp ra trường rồi đáp ứng được cái việc mà thực hiện trong việc quản lý số ở các nhà trường cũng như các cơ quan quản lý nhà nhà nước thì đấy là một số những cái ngành thông tin chúng tôi à, lựa chọn Nó cũng đã có những cái, cái tham khảo của những cái đầu ra cho những em sinh viên thế thì à, ờ, ngoài ra thì chúng tôi những ngày khi mà đào tạo trình độ cao đẳng thì hiện nay thì trường cao đẳng sư phạm mình đã liên kết phối hợp với một số các trường như là trường à, đại học sư phạm hà nội 2 trường đại học sư phạm Đào học thái nguyên hay là trường đại học hải phòng trường à, đại học à, sư phạm nghệ thuật trung ương hay là trường đại học ừ, giáo dục đại học quốc gia hà nội hay là các cái trường như là trường à, đại học hòa bình thì đấy là những cái trường và một số các cái trường khác nữa thì chúng tôi có liên kết đào tạo thì tất cả những em sinh viên mà khi tốt nghiệp xong trình độ cao đẳng ở tại trường cao đẳng sư hòa bình thì các em có thể học liên thông lên trình độ đại học đấy là các tất cả các ngành như vậy thế còn về cái vấn đề về liên kết đào tạo thì cũng xin báo cáo là ngoài các cái trường mà chúng tôi vừa giới thiệu ra thì cũng rất nhiều các cái trường đại học khác cũng đã có sự phối hợp với trường cao đẳng sư ba bình để liên kết đào tạo liên thông hay là đào tạo vừa làm vừa học thì tất cả các cái ngành đào tạo giáo viên và một số các cái ngành đào tạo không phải giáo viên thì chúng tôi cũng đều có sự liên kết trình độ đại học và trình độ sau đại học thì đấy là về một số các cái ngành đào tạo là như vậy à, thế ở trong cái ờ, buổi ngày hôm nay đây thì uh, ngoài các cái ngành đào tạo ở chính gia thì bên uh, trường cao đẳng sư phạm hòa bình chúng tôi cũng đã uh, quan tâm và vừa rồi chúng tôi đã có cái sự uh, tương tác phối hợp với trường đại học hòa bình thì uh, trường đại học bình uh, đã có phối hợp với trường cao đẳng sư phạm hòa bình về tổ chức ờ, công tác tuyển sinh cũng như là liên kết đào tạo và đặc biệt là để cho các cái bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh có nhu cầu học một số ngành ờ, của trường đại học hòa bình ví dụ như là cái ngành bên bên ờ, quản trị kinh doanh hay tài chính ngân hàng tất cả một số ngành này thì chúng tôi đã có có cái thông tin ở trên website của trường cao đẳng sư hòa bình và cũng để thuận lợi cho các bậc phụ huynh thì trường đại học hòa bình cũng Ờ, cũng cũng đặt cái văn phòng tư vấn tuyển sinh tại trường cao đẳng sư phạm bình và tất cả các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh có thể chúng ta gửi hồ sơ tại trường cao đẳng sư phạm bình bình để đỡ phải có một cái khoảng thời ừ, cái khoảng cách xa để đi nộp tại trường đại học của mình thì đấy là một số các cái thông tin về tuyển sinh và chúng tôi rất mong muốn các cái quý vị ờ, có những cái tương tác trực tiếp để chúng tôi có thể kịp thời cung cấp các thông tin để chúng ta năm tuyển sinh năm 2020 sẽ thuận lợi cho tất cả các cái bậc phụ huynh cũng như các em học sinh có nhu cầu tôi xin ra hết và vâng, cũng xin được ờ, trân trọng cảm ơn ờ, thầy giáo Đào Anh Tuấn, phó hiệu trưởng trường ờ, cao đẳng sư Hòa Bình với những chia sẻ rất là chi tiết về các ngành đào tạo cũng như là định hướng công tác đào tạo của nhà trường trong hai năm 2020 cũng như trong các năm tiếp theo. Và câu hỏi thứ hai của chương trình chúng tôi vừa nhận được thông qua điện thoại trực tiếp của một em học sinh xin được dành cho thạc sĩ Bùi Thị Hằng Thơ, Phó trưởng phòng quản lý đào tạo và công tác học sinh sinh viên. Xin cô giải đáp về đối tượng phương thức tuyển sinh cũng như thời gian nộp hồ sơ thi tuyển, xét tuyển của nhà trường năm nay. Xin mời cô. kính thưa các, quý vị, thưa toàn thể các em học sinh, à, rất cảm ơn câu hỏi của bạn về à, đối tượng tuyển sinh của trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình năm học 2020-2021 là các em học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Về phạm vi tuyển sinh thì nhà trường có tuyển sinh trên toàn quốc. Về phương thức tuyển sinh thì năm nay trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình có 3 phương thức tuyển sinh. Thứ nhất là hình thức xét tuyển, thứ hai là hình thức thi tuyển và thứ ba là hình thức kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển hình thức xét tuyển thì dành cho các ngành ngoài sư phạm của nhà trường à, gồm có xét tuyển à, kỳ thi à, kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia xét tuyển dựa vào các tổ môn trong kết quả thi lớp 12 và thứ ba nữa là xét tuyển dựa vào điểm trung bình chung lớp 12 hình thức thứ hai là hình thức thi tuyển thì à, dành cho các bạn là sẽ xét vào ngành giáo dục mầm non của trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình thi tuyển ở đây thì với yêu cầu là các bạn sẽ đạt được học lớp 12 từ loại trung bình trở lên hoặc có kết quả thi trung học phổ thông quốc gia đạt từ 5,5 trở lên. Hình thức thứ ba là kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển cũng dành cho các bạn thí sinh mà đăng ký xét tuyển vào ngành giáo dục mầm non của nhà trường. Thế và ở đây Ờ, hình thức ờ, xét tuyển là xét tuyển các môn văn hóa của học bạ lớp 12 hoặc là xét tuyển các môn trong tổ hợp kỳ thi trung học phổ thông thiết quốc gia kết hợp với thi năng khiếu vâng ạ. về thời gian nộp hồ sơ của nhà trường thì nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển vào nhà trường từ ngày 5 tháng 6 năm 2020 Vâng, vâng và có lẽ là những câu hỏi liên quan đến ờ, đối tượng phương thức tuyển sinh cũng đang là những cái, cái câu hỏi cũng như là những cái thắc mắc mà rất dành rất nhiều sự quan tâm của thí sinh hiện nay thì xin ờ, hỏi ờ, được hỏi cô Bùi Thị thưa thêm một câu hỏi nữa mà bộ phận thư ký của chúng tôi vừa tổng hợp từ fanpage câu hỏi thứ nhất là lực học của em lớp 12 xếp loại trung bình liệu em có đỗ xét tuyển vào ngành nào của trường không vâng đấy là câu hỏi thứ nhất Câu hỏi thứ hai dành cho cô, xét tuyển ngành giáo dục mầm non có cần thi năng khiếu không ạ? Vâng, và xin à, cô à, có những ý kiến giải đáp cho thí sinh. Cảm ơn thầy Sơn và cũng cảm ơn câu hỏi của bạn học sinh. À, thứ nhất là bạn có hỏi là lực học của bạn ở lớp 12 đạt loại trung bình thì có được xét tuyển vào các ngành của trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình hay không? thì à, xin giải đáp với bạn cũng như tất cả các bạn học sinh đang quan tâm tới các ngành nghề đào tạo của trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình. Nếu như lực học lớp 12 của các bạn mà đạt loại trung bình thì các bạn được quyền xét tuyển vào tất cả các ngành ngoài sư phạm của trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình. Thế còn nếu như lực học của các bạn lớp 12 đạt loại trung bình mà các bạn muốn học ngành giáo dục mầm non của trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình thì các bạn sẽ kết hợp cái hình thức là vừa xét tuyển vừa thi tuyển thêm môn năng khiếu. Và câu hỏi thứ hai là nếu như xét tuyển vào ngành giáo dục mầm non của nhà trường thì có phải thi môn năng khiếu không? Thì nếu như muốn trở thành cô giáo và thầy giáo dạy ở bậc học mầm non mà tốt nghiệp từ trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình ra thì khi tuyển sinh các bạn sẽ phải thi năng khiếu với hai phần. Phần thứ nhất bạn thi đọc kể diễn cảm vâng, xin cảm ơn dạ vâng xin được ờ, trân trọng cảm ơn cô trên cơ sở giải đáp về đối tượng về phương thức tuyển sinh cũng như thời gian nộp xét hồ sơ tuyển sinh năm 2020 của các thầy cô trong ban tư vấn, chúng tôi xin lưu ý để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thi tuyển vào trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình năm nay, các bạn học sinh chúng ta cần một là phiếu xét tuyển theo mẫu của nhà trường các bạn có thể tải tại website của nhà trường với địa chỉ www.cdfphoabinh.edu.vn. hai là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2020. Thứ ba là giấy chứng nhận kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2020 áp dụng đối với những thí sinh sử dụng kết quả thi trung học phổ thông để xét tuyển. Thứ tư là học bạ trung học phổ thông. Thứ năm là các giấy tờ ưu tiên kính thưa quý vị phụ huynh kính thưa các thầy cô và các em học sinh một trong những vấn đề rất được các phụ huynh quan tâm cũng như học sinh quan tâm trong khi theo học tại các nhà trường đó là các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học sinh hoạt cũng như các chính sách ưu đãi dành cho người học về nội dung này, xin được kính mời thạc sĩ Nguyễn Thị Lệ Hường, Phó hiệu trưởng phụ trách trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình, xin cô có những tư vấn cho phụ huynh và học sinh. Xin trọng kính mời cô. Vâng, xin được ờ, cảm ơn thầy Sơn, à, cảm ơn những cái ờ, ý kiến phản hồi từ bậc phụ huynh, các em học sinh và các quý vị đang à, tương tác với chương trình của chúng tôi. À, đúng như thầy Sơn nói, à, việc lựa chọn trường nào, ngành học nào trước cái ngưỡng cửa của mỗi một mùa tuyển sinh đối với mỗi một thí, thí sinh cũng như là mỗi một gia đình phụ huynh học sinh thì cũng luôn là một vấn đề được quan tâm và phụ huynh cũng như là học sinh cũng rất là lo lắng ngoài việc ờ, trường nào ngành nào rồi ờ, chương trình đào tạo ờ, chất lượng đào tạo của nhà trường đó ra sao thì những vấn đề liên quan đến các cái điều kiện để phục vụ cho công tác giảng dạy học tập của con em mình cũng là vấn đề mà các bậc phụ huynh và các em học sinh quan tâm thì đối với trường cao đẳng sư phạm hòa bình thì có thể nói rằng là điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên cũng như là việc học tập ờ, sinh hoạt của sinh viên thì ờ, có thể khẳng định rằng là ờ, đáp ứng đảm bảo các cái yêu cầu cho các cái hoạt động của sinh viên khi theo học tại nhà trường một số những cái chia sẻ cụ thể với các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh quan tâm đến nhà trường thì chúng tôi có thể chia sẻ cụ thể như sau ờ, thứ nhất là nhà trường có cái hệ thống phòng học ờ, với cái ờ, yêu cầu về các cái tiêu chí của phòng học theo yêu cầu của ngành giáo dục đào tạo và đặc biệt là trong những cái năm học gần đây thì để đáp ứng với những cái yêu cầu đổi mới trong giáo dục đào tạo nói chung cũng như là đổi mới của các cái trường cao đẳng đại học trong đó có khối các trường cao đẳng sư phạm nói riêng thì nhà trường cũng đã quan tâm ờ, đầu tư cải tạo cái hệ thống phòng học theo cái hướng là đạt chuẩn và từng bước tiến tới cái tính hiện đại tính hiện đại cụ thể là ờ, các phòng học của nhà trường thì ờ, đều được trang bị hệ thống máy tính máy chiếu để phục vụ cho cái công tác đổi mới phương pháp giảng dạy của các thầy cô giáo cũng như là thuận tiện cho cái công tác học tập của các em sinh viên thế và cái hệ thống máy tính ờ, tại các phòng học này thì đều được kết nối với ờ, mạng internet hoặc là wifi rồi là hệ thống điều hòa tại các cái phòng học ờ, để phục vụ đáp ứng trong những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt như trong cái thời gian gần đây đặc biệt là cái năm học này cái mùa hè của năm nay thì cái hệ thống điều hòa cũng đã được nhà trường đầu tư và lắp đặt ở 100% các phòng học ờ, của nhà trường. Bên cạnh hệ thống phòng học thì còn là cái hệ thống các cái phòng chức năng để phục vụ cho cái hoạt động ờ, học tập của sinh viên thì ờ, đáp ứng đầy đủ các cái yêu cầu của các cái phòng thực hành rồi phòng học tiếng Anh, phòng học tin học theo đúng cái quy chuẩn Thế và các cái phòng học, đặc biệt là nhà trường còn quan tâm đến việc xây dựng các cái phòng học bộ môn cho các cái chuyên ngành đào tạo cụ thể như là các cái chuyên ngành đào tạo về giáo dục mầm non giáo dục tiểu học hay là các cái phòng thực hành bộ môn âm nhạc cho chuyên ngành âm nhạc hoặc là các cái chuyên ngành đào tạo khác của nhà trường thì cũng đều có các cái phòng học ờ, cái phòng thực hành bộ môn đáp ứng đầy đủ các cái yêu cầu của một cái phòng học và các cái yêu cầu để rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cũng như là rèn cái kỹ năng thực hành cho sinh viên của các cái ngành đào tạo của nhà trường à, bên cạnh đó thì còn là cái hệ thống hội trường rồi sân chơi bãi tập và các cái ờ, phương tiện khác để phục vụ cho hoạt động học tập cũng như là uh, giải trí sinh hoạt của sinh viên tại trường thì uh, bao gồm hệ thống các cái hội trường đa chức năng uh, hội trường 200 chỗ rồi các cái giảng đường uh, 150 chỗ 100 chỗ thì có thể là uh, phục vụ cho các cái uh, hoạt động học tập hoặc là uh, các cái hoạt động tập thể của sinh viên uh, và đội ngũ giảng viên của nhà trường rồi uh, cái sân bóng đá sân bóng rổ uh, sân cầu lông rồi sân bóng bàn rồi là cái hệ thống bể bơi cũng gần đây thì nhà trường cũng uh, có trang bị thêm cái hệ thống uh, bể bơi thông minh ngay tại khu vực cái, cái sân vận động của gần khu vực sân vận động của nhà trường và đặc biệt là uh, nhà trường cũng đã lắp đặt cái hệ thống camera giám sát an ninh đối với tất cả các cái khu vực được coi là trọng yếu của nhà trường để có thể là hỗ trợ cho cái công tác uh, bảo vệ công tác đảm bảo cái an ninh trật tự ở trong nhà trường uh, nói chung cũng như là các cái khu vực lân cận xung quanh tôi thấy là cái hiệu quả của cái việc lắp đặt cái hệ thống ờ, camera an ninh giám sát này ở các cái khu vực được coi là trọng yếu cũng ờ, đem lại được những cái hiệu quả ờ, rất là tốt đối với nhà trường nói riêng và cả các cái khu vực xung quanh lân cận đối với nhà trường hệ thống ký túc xá của nhà trường với 52 phòng cơ bản đáp ứng các cái yêu cầu để mà phục vụ cho cái việc sinh viên ở trong ký túc xá thế và đặc biệt là nhà trường cũng đã quan tâm để đầu tư một số những phòng uh, chất lượng cao theo cái cái uh, nhu cầu cũng như là theo cái sự đăng ký tự nguyện của sinh viên thì có thể là uh, với một số những phòng chất lượng cao với cái trang thiết bị nó hiện đại hơn uh, so với những cái phòng bình thường khác thế và uh, trong uh, ký túc xá thì uh, sinh viên cũng uh, uh, có được uh, sử dụng một số cái dịch vụ như là à, căng tin à, sinh viên thế rồi là à, nước nóng để phục vụ cho sinh viên trong những cái thời tiết mùa đông thế rồi là các cái cây bán hàng tự động thế rồi là sử dụng các cái một số cái dịch vụ khác thế và đặc biệt là nhà trường cũng trang bị cái hệ thống wifi hệ thống wifi ở trong khu vực uh, ký túc xá cũng như là các cái khu vực giảng đường và các cái khu vực chính của nhà trường để sinh viên có thể à, sử dụng để truy cập cho cái việc học tập cũng như là nghiên cứu của các em các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ờ, ở trong ký túc khu ký túc xá thì cũng ờ, thường xuyên được ờ, quan tâm và được duy trì thực hiện đều đặn thế và đặc biệt là tại khu ký túc xá thì cũng được lắp đặt cái hệ thống camera để giám sát uh, hỗ trợ cho cái công tác bảo vệ thế và đặc biệt là nhà trường cũng ờ, phối hợp với ờ, công an phường dân chủ cũng như là có những cái mối liên hệ thường xuyên với công an thành phố Hòa Bình cũng như là các cái phòng như là BA03, BB05 của công an ờ, tỉnh Hòa Bình để thường xuyên có cái việc đấy là bảo vệ phối hợp để bảo vệ đảm bảo cái an toàn cũng như là cái an ninh chính trị nội bộ của nhà trường về cái chế độ chính sách đối với sinh viên thì ờ, ờ, các em khi mà theo học tại nhà trường thì ờ, sinh viên hiện nay sẽ được hưởng các cái chế độ chính sách theo đúng quy định của nhà nước cụ thể là sinh viên nội trú thì sẽ được hưởng cái chính sách nội trú theo quyết định số 53 ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên à, học trình độ cao đẳng và trung cấp. Thế và thông tư 1312 ngày 5 tháng 4 năm 2019 à, về hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại quyết định số 53 về chính sách nội trú đối với học sinh sinh viên à, theo học các cái trình độ cao đẳng và trung cấp. Thế và cái đối tượng được hưởng cái chính sách nội trú ở đây thì bao gồm là các em học sinh là người dân tộc thiểu số hộ nghèo hộ cần nghèo hộ cận nghèo thì được hưởng 100% mức tiền lương cơ sở hàng tháng tương ứng với 1 triệu 490 nghìn đồng trên một sinh viên trên một tháng. Đối với ờ, các em ờ, sinh viên của nhà trường mà tốt nghiệp các trường phổ thông dân tộc nội trú thì được hưởng 80% mức tiền lương cơ sở hàng tháng tức là tương ứng với 1 triệu 192 nghìn đồng trên một sinh viên trên một tháng. Thế và người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo thì được hưởng cái mức hỗ trợ là 60% mức tiền lương cơ sở hàng tháng, tương ứng với 894.000 đồng trên một sinh viên trên tháng. Thế và ngoài ra thì à, còn được hỗ trợ thêm 1 triệu 200 nghìn đồng cái chi kinh phí để mua đồ dùng học tập đi lại được hỗ trợ lệ phí tuyển sinh nhập học khám sức khỏe và bảo hiểm y tế thì đấy là đối với cái chính sách nội trú cho các đối tượng à, thứ hai là sinh viên theo học tại nhà trường cũng sẽ được hỗ trợ uh, chi phí học tập à, theo cái quyết định số 66 ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo học tại các cái cơ sở giáo dục đại học đối tượng mà sinh viên được hưởng ở đây uh, chính sách uh, hỗ trợ chi phí học tập này đó là các sinh viên hệ cao đẳng chính quy thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số có gia đình thuộc hộ cận hộ nghèo và hộ cận nghèo thế và mức hưởng ở đây là 60% tiền lương cơ sở hàng tháng tức là tương ứng với 894.000 đồng trên một sinh viên à, trên một tháng cái chế độ thứ ba mà sinh viên khi theo học tại trường cao đẳng sư phạm hòa bình sẽ được à, hưởng đó là cái chế độ trợ cấp xã hội được thực hiện theo cái thông tư liên tịch số 53 à, ngày 25 tháng 8 năm 1998 à, thông tư này là thông tư liên bộ giữa bộ giáo dục đào tạo bộ tài chính bộ lao động và thương binh xã hội Ờ, hướng dẫn về thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh sinh viên các cái trường ờ, đào tạo công lập đối tượng được hưởng cái chế độ trợ cấp xã hội này là học sinh sinh viên hệ chính quy mà nằm trong cái chỉ tiêu đào tạo giống như là lúc nãy thầy Tuấn ờ, phó hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ là trong cái chỉ tiêu mà năm nay là 270 uh, chỉ tiêu mà nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao cái chỉ tiêu tuyển sinh của năm nay thì nếu như nằm trong cái chỉ tiêu đó và có đủ các điều kiện bao gồm đó là học sinh sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc vùng 3 tức là cái vùng đặc biệt khó khăn à, thì sẽ mức hưởng là sẽ được hưởng 140.000 đồng trên một tháng trên một sinh viên đối tượng thứ hai được hưởng cái chế độ này đó là học sinh sinh viên là mà mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa không có nguồn chu cấp thường xuyên mức hưởng là 100 nghìn đồng trên một tháng trên một sinh viên thế và cái đối tượng thứ ba là các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế mà vượt khó vươn lên trong học tập là những người mà gia đình thuộc diện hộ nghèo thì mức hưởng ở đây cũng giống đối tượng thứ hai đó là được hưởng 100 nghìn đồng trên một tháng trên một sinh viên thế và cái ờ, chế độ ờ, thứ tư mà sinh viên khi theo học tại trường cao đẳng sư phạm hòa bình sẽ được ừ, hưởng đó là cái chính sách vay vốn tín dụng thì ờ, nhà trường sẽ cấp giấy chứng nhận cho sinh viên có nhu cầu vay vốn theo đúng cái quy định của nhà nước cũng như là của ngành giáo dục đào tạo thì cụ thể ở đây thì ờ, cái đối tượng của sinh viên được hưởng cái chính sách vay vốn tín dụng này đó là các đối tượng các em mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc là chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại ờ, không còn cái khả năng lao động Ờ, rồi là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng hộ nghèo theo tiêu chuẩn và quy định của pháp luật hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo đúng quy định của pháp luật thế rồi là các em ờ, có khó khăn về tài chính do gặp ờ, rủi ro về tai nạn hoặc là bệnh tật hay là thiên tai hỏa hoạn Ờ, dịch bệnh trong cái thời gian em đang theo học tại trường và có cái xác nhận của ủy ban nhân dân xã phường thị trấn nơi mà các em cư trú thì các cái đối tượng như vậy thì sẽ được nhà trường cấp cái giấy chứng nhận để các em có thể là thực hiện cái ờ, việc vay vốn và mức vay tối đa là 2 triệu 500 ờ, nghìn đồng trên một tháng trên một sinh viên thế và cái chế độ thứ năm mà sinh viên khi theo học tại nhà trường cũng uh, sẽ được uh, hưởng đó là cái chế độ về học bổng thì ở đây cái tiêu chuẩn về xét học bổng thì uh, sẽ căn cứ vào cái kết quả học tập cũng như là rèn luyện của học sinh sinh viên đạt từ loại khá trở lên thế rồi là các em không bị khiển trách trong cái uh, kỳ um, được xét cấp học bổng thế thì các em sẽ được xét rồi là được ờ, cấp học bổng khuyến khích học tập theo cái phạm vi ờ, định mức ừ, cái quỹ học bổng dành cho cái dành cho nhà của nhà trường dành cho cái cái cái việc cấp học bổng cho sinh viên và cũng tương ứng với cái ờ, định mức mà cấp phân bổ cho từng từng khoa từng chuyên ngành đào tạo thế và ở đây thì đối với cái mức xét cấp học bổng thì nó chia ra làm ba loại một loại là mức xét cấp học bổng dành cho học sinh sinh viên đạt loại xuất sắc và điểm rèn luyện thì cũng ở loại xuất sắc loại mức thứ hai đó là học bổng loại giỏi cũng dành cho đối tượng sinh viên có điểm học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên và học bổng loại khá thì ờ, cũng dành cho học sinh sinh viên có điểm học tập đạt loại khá trở lên và đạt rèn luyện cũng từ loại khá trở lên thì ờ, kính thưa các ờ, thầy cô giáo và các phụ huynh học sinh cũng như là các em chúng tôi cũng hy vọng rằng là những ờ, trong cái năm, năm học này thì ờ, nhà trường sẽ được đón nhận rất nhiều ờ, các em học sinh lớp 12 sẽ đăng ký theo các cái phương thức tuyển sinh của nhà trường thế và đến theo học tại nhà trường và cũng hy vọng rằng là rất nhiều các em sinh viên sẽ được hưởng các cái chế độ chính sách theo những quy định của nhà nước cũng như là cái điều kiện thực tế của trường cao đẳng sư phạm hòa bình dạ, xin được ờ, trân trọng cảm ơn Dạ vâng, xin được trân trọng ờ, cảm ơn ờ, cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hường, phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường. Vâng, và có lẽ chế độ liên chế độ chính sách thì cũng là một mảng mà rất được các em học sinh sinh viên quan tâm. Chúng tôi xin trả lời được một câu hỏi một câu hỏi như sau được gửi đến Xin nhà trường tư vấn cho em về chế độ chính sách của nhà trường. Phần này chúng tôi đã thực hiện rồi ạ. Phần sau của câu hỏi ạ. Em tốt nghiệp trường nội trú, muốn được ưu tiên như trên thông tin tuyển sinh của nhà trường, có cần phải giấy chứng nhận là hộ nghèo, cận nghèo không ạ? Vâng, và chúng tôi xin được trả lời luôn ạ. Theo quy định của chính sách nội trú mục B, khoản 2 điều 1 của văn bản hợp nhất số 1312 ngày 5 tháng 4 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì bạn không cần giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo bởi vì bạn thuộc đối tượng người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú và được hưởng 80% mức lương cơ sở hàng tháng, tức là tương ứng với 1 triệu 192 000 đồng trên tháng. Và, và nếu bạn là người dân tộc thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì bạn sẽ được hưởng một mức cao hơn là 100% mức lương cơ sở hàng tháng, tức là 1 triệu 490 000 đồng trên tháng. Vâng, xin gửi tới bạn. Và vào tiếp theo chương trình, chúng tôi vừa nhận được một câu hỏi từ địa chỉ Facebook Hoàng Anh Nguyễn của một vị phụ huynh với nội dung Gia đình chúng tôi có nguyện vọng cho con theo học ngành cao đẳng tiếng Anh tại nhà trường. Thì câu hỏi này xin được dành cho Thạc sĩ Bùi Thị Hằng Thơ, Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên. Xin cô chia sẻ về cơ hội, vị trí có thể đảm nhận của ngành tiếng Anh cũng như có thể là các ngành đào tạo khác vâng của nhà trường và sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường xin à, xin đạo kính mời cô Xin cảm ơn thầy Sơn, xin cảm ơn vị phụ huynh đã rất quan tâm tới các ngành nghề mà chắc chắn là phụ huynh cũng đang tư vấn để cho con em mình lựa chọn. À, trước hết là tôi cũng muốn à, trao đổi cùng với phụ huynh cũng như tất cả các em học sinh đang quan tâm tới ngành đào tạo tiếng Anh của trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. À, ngành Cao đẳng tiếng Anh của nhà trường thì à, sau khi tốt nghiệp tại trường cơ hội việc làm thứ nhất là các em có thể làm thư ký văn phòng có thể làm phiên dịch tại các công ty các doanh nghiệp các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài nước các tổ chức phi chính phủ các cơ quan văn hóa giáo dục kinh tế các khu thương mại khu công nghiệp các nhà hàng mà có tiếp xúc với người nước ngoài thế và sau khi tốt nghiệp ngành cao đẳng tiếng anh của trường cao đẳng sư phạm hòa bình các bạn cũng có thể giảng dạy các trường trung học cơ sở, các trường tiểu học cũng như các trung tâm giáo dục khác nếu như các bạn học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Xin cảm ơn thầy Sơn, cảm ơn phụ huynh em. Rồi xin là kính thưa các quý vị phụ huynh, các thầy cô giáo cũng như các em học sinh. Trường trung thuộc phổ xin lỗi ạ, trường ờ, phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành thuộc trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình và cơ sở giáo dục mầm non Hoa Sen từ khi được thành lập cho đến nay đã khẳng định được vị trí với vai trò không chỉ là cơ sở thực hành cho sinh viên mà đã khẳng định được thương hiệu là trường chất lượng cao trong giảng dạy, học tập của khối trường phổ thông trong tỉnh. Trong năm học tới đây, năm học 2020-2021, xin được các thầy cô chia sẻ thêm thông tin về nhà trường cũng như kế hoạch tuyển sinh của hai cơ sở trong thời gian tới. Và trước hết xin được trân trọng kính mời Thạc sĩ Ngô Thị Thùy Hương, hiệu trưởng trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành của trường cao đẳng Sượng Hòa Bình sẽ có những chia sẻ đối với phụ huynh cũng như học sinh. Xin à, kính mời cô. À, vâng, à, xin chào các bậc phụ huynh và các em học sinh. Thì, à, à, thay mặt cho trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành thì chúng tôi cũng xin thông báo đến với phụ huynh về kế hoạch tuyển sinh của nhà trường thì năm nay nhà trường cũng sẽ tuyển sinh đối với các em học sinh khối lớp 1 và các em học sinh ở khối lớp 6 và chỉ tiêu của mỗi khối của chúng tôi sẽ tuyển là 70 học sinh trên mỗi một khối. À, về thời gian thì chúng tôi sẽ ờ, thực hiện thời gian thứ nhất là về khảo sát và phát hành hồ sơ thì chúng tôi sẽ thực hiện từ ngày 30 tháng 6 cho đến ngày 10 tháng 7 năm 2020 và chúng tôi nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 15 tháng 7 cho đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2020 và sau đó thì chúng tôi thực hiện các thủ tục về ờ, quy trình xét tuyển và thông báo đến phụ huynh danh sách lớp và giáo viên chủ nhiệm vào ngày 5 tháng 8 năm 2020 về ờ, hồ sơ của học sinh và danh sách các em đã được xét tuyển vào trong nhà trường. Thì bên cạnh đó về hồ sơ thì ờ, chúng tôi thực hiện theo đúng quy định hồ sơ xét tuyển vào các trường đối với khối tiểu học lớp 1 và khối trung học cơ sở là lớp 6 thì bao gồm có giấy khai sinh, bản photo công chứng, hộ khẩu, bản photo công chứng và đơn xét tuyển theo mẫu có trong hồ sơ của nhà trường và chúng tôi phát hành luôn giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non đối với các em học sinh sẽ xét tuyển vào lớp 1 và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học đối với các em học sinh xét tuyển vào lớp 6. Bên cạnh đó thì với các em xét tuyển vào lớp 6 thì chúng tôi có thêm cái phần học bạ của tiểu học hoặc là bảng điểm đối với các trường mà hiện nay đang sử dụng uh, học bạ điện tử bên cạnh đó thì những học sinh à, ở khối tiểu học mà hiện nay đang học ở trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành lên thẳng lớp 6 ờ, trong nhà trường thì chúng tôi chỉ ờ, nhận thêm đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu trong hồ sơ của nhà trường còn tất cả các hồ sơ khác thì chúng tôi sẽ chuyển từ bên khối lớp 5 lên ờ, bên tuyển của lớp 6 dạ, xin cảm ơn và vâng, một câu hỏi tiếp theo được dành cho cô cô Mô Thị Thị Hương nha một vị phụ huynh có câu hỏi như sau ạ. Tôi muốn hỏi trong năm học các cháu được tham gia những hoạt động trải nghiệm nào? Xin cô chia sẻ thêm ạ. Xin mời cô. À, vâng, xin cảm ơn câu hỏi của phụ huynh. Thì cũng xin uh, chia sẻ với phụ huynh về chương trình giảng dạy cũng như là các hoạt động giáo dục của nhà trường. Trước tiên thì về chương trình giáo dục của nhà trường thì chúng ta đang thực hiện theo chương trình à, của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó thì chúng tôi có thêm một số các môn tự chọn Đối với khối lớp 1 và lớp 2 thì chúng tôi sẽ có môn tự chọn tiếng Anh và tin học. Đối với khối trung học cơ sở thì chúng tôi có thêm môn tự chọn là giáo dục địa phương từ lớp 6 cho đến lớp 8. Và bên cạnh đó thì cả hai khối sẽ được tham gia học bơi và với quy định là 15 tiết trên một năm và các em sẽ được học từ lớp 1 cho đến hết lớp 9. À, bên cạnh những cái chương trình theo chương trình của bộ thì chúng tôi có thêm cái môn tăng cường thì đối với khối tiểu học thì chúng tôi tăng cường toán và tiếng Việt còn khối trung học cơ sở thì chúng tôi tăng cường toán tiếng Anh và ngữ văn bên cạnh những cái chương trình theo quy định của bộ chương trình của nhà trường tự chọn thì chúng tôi có các hoạt động trải nghiệm đó là hoạt động trải nghiệm môn học thì đối với khối tiểu học thì chúng tôi thực hiện hoạt động trải nghiệm môn học là 3 tiết một tuần trên mỗi một lớp và khối trung học cơ sở thì tất cả các môn học đều có trải nghiệm thêm là 15 tiết trên một năm học Bên cạnh trải nghiệm môn học thì nhà trường cũng có các hoạt động trải nghiệm lớn và hoạt động ngoại khóa. Nhà trường tổ chức ngoại khóa STEAM cho tất cả em học sinh trong nhà trường và có trải nghiệm ngoài nhà trường. Mỗi một năm thì mỗi một khối lớp sẽ thực hiện chương trình tích hợp các môn học để các em tham gia trải nghiệm ngoài nhà trường có mục đích giáo dục và tìm hiểu tham quan tự nhiên cũng như là các khu vực ờ, di tích lịch sử văn hóa ở trong tỉnh Hòa Bình cũng như là ngoài tỉnh Hòa Bình và chúng tôi cũng ưu tiên trong nhà trường chúng tôi thực hiện các ngoại khóa của bộ môn tiếng Anh đây là một trong những điểm mạnh của nhà trường và mỗi năm chúng tôi sẽ thực hiện hai chương trình ngoại khóa dành riêng cho hai khối đó là khối trung học cơ sở và khối tiểu học à, và bên cạnh à, hoạt động trải nghiệm các môn tự chọn thì chúng tôi có thêm các câu lạc bộ của nhà trường chúng tôi có câu lạc bộ nghệ thuật handmade và âm nhạc câu lạc bộ thể thao thì chúng tôi có câu lạc bộ bóng đá cầu lông bóng rổ và chúng tôi có câu lạc bộ tiếng Anh thì mỗi một câu lạc bộ này thì chúng tôi sẽ thực hiện trong năm học sẽ là 30 tiết trên một câu lạc bộ và chúng tôi thực hiện vào các buổi chiều bên cạnh đó thì những câu lạc bộ này chúng tôi sẽ chuyên sâu và sẽ đưa vào trong trải nghiệm hè đối với tất cả các em học sinh có nguyện vọng tham gia các câu lạc bộ này trong giai đoạn mà các em nghỉ hè và muốn tham gia với hoạt động trải nghiệm của nhà trường và ngoài chương trình học chương trình trải nghiệm thì nhà trường cũng có thêm các dịch vụ nữa đó là dịch vụ đưa đón học sinh và dịch vụ ban bán chú trong nhà trường và vâng, xin cảm ơn mình dạ vâng dạ vâng xin được trân trọng cảm ơn à, cô giáo cô thị thùy hương về à, cơ sở giáo dục mầm non hoa sen xin được mời cô hoàng ngọc mai phó cơ sở dạy mầm non hoa sen xin cô chia sẻ thêm thông tin về nhà trường cũng như kế hoạch tuyển sinh của nhà trường trong thời gian tới xin trọng mời cô Xin được kính chào các quý vị phụ huynh cũng như à, xin tất chào tất cả mọi người đang theo dõi cái buổi livestream tư vấn tuyển sinh của trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình ngày hôm nay. Về phía cơ sở giáo dục mầm non Tường Anh Hoa Sen thì cũng à, xin giới thiệu với à, các bậc phụ huynh cơ sở giáo dục mầm non Tường Anh Hoa Sen là cơ sở trực thuộc của trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình và đã được thành lập từ năm 2013 và đến nay thì cơ sở vẫn luôn nhận được cái sự tin tưởng và đón nhận của các bậc phụ huynh khi gửi à, con đến với cơ sở và xin chia sẻ với các bậc phụ huynh về kế hoạch tuyển sinh năm học 2020, 2021 của cơ sở thực hành mầm non Hoa Sen. Về kế hoạch tuyển sinh thì năm học này thì chúng tôi à, sẽ tuyển sinh các bé từ 18 tháng cho đến 5 tuổi. Và chúng tôi với quy mô hiện tại là 9 lớp học sẽ có 3 lớp nhà trẻ và 6 lớp mẫu giáo. Và điểm mới của chúng tôi trong cái tuyển sinh năm học này là chúng tôi bắt đầu đón nhận trẻ à, bắt đầu là 18 tháng tuổi là chúng tôi đã có một lớp từ 18 tháng đến 24 tháng. Và thời gian về à, phát hành và nhận hồ sơ thì chúng tôi đã bắt đầu phát hành hồ sơ từ ngày 22 tháng 6 năm 2020 tại văn phòng của cơ sở giáo dục mầm non thực hành Hoa Sen Dạ, dạ vâng, xin được ờ, ờ, trân trọng cảm ơn cô. Và vâng, và xin cô chia sẻ thêm ạ, có một câu hỏi của vị phụ huynh ạ. Vâng, câu hỏi là như sau ạ. Năm nay cơ sở có tuyển sinh lớp mầm non chất lượng cao hay không? Và điểm khác nhau giữa lớp chất lượng cao và các lớp còn lại như thế nào? Xin ờ, cô chia sẻ thêm ạ. Vâng, mời cô ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bậc phụ huynh đã quan tâm đến các lớp chất lượng cao của cơ sở. À, kính thưa các bậc phụ huynh thì bắt đầu từ năm học 2018 2019 thì cơ sở ngày mầm non hoa sen đã bắt đầu mở các lớp chất lượng cao và các lớp chất lượng cao hiện nay chúng tôi đang duy trì ở bốn nhóm lớp chia đều ở bốn độ tuổi là nhà trẻ từ 24 đến 36 tháng chúng tôi có một lớp mẫu giáo bé 3 đến 4 tuổi một lớp và một lớp ở độ tuổi mẫu giáo nhỡ 4 đến 5 tuổi và một lớp ở độ tuổi mẫu giáo lớn 5 đến 6 tuổi và điều mà các bậc phụ huynh à, vẫn luôn quan tâm và đặt câu hỏi với chúng tôi là các lớp chất lượng cao liệu có khác gì so với các lớp thường thì à, cũng chia sẻ với các bậc phụ huynh là các lớp chất lượng cao của chúng tôi ngoài việc thực hiện theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thì chúng tôi có tăng cường thêm à, cho các con được học thêm học uh, cho các bé làm quen với ngoại ngữ à, cụ thể đây là các con sẽ được làm quen với tiếng Anh và ai là người giảng dạy ạ? À, chúng tôi ở đây với trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình chúng tôi có một đội ngũ là các cô giáo, các thầy giáo là giảng viên của trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình à, và các con sẽ được học trực tiếp với thầy giáo người nước ngoài và ngoài ra thì các con sẽ được tăng cường thêm các cái buổi học về kỹ năng sống học về năng khiếu như là âm nhạc à, về các con sẽ được tham gia các hoạt động võ và các hoạt động hoạt động trải nghiệm hoạt động ngoại khóa nhiều hơn so với cả các cái lớp thường ạ xin cảm ơn các phụ huynh xin kính thưa các thầy cô giáo kính thưa các vị phụ huynh và các em học sinh trung tâm nghiên cứu giáo dục và giáo dục đặc biệt là đơn vị trực thuộc nhà trường có chức năng thực hiện công tác giảng dạy nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục và giáo dục đặc biệt vào trong quá trình giảng dạy cho sinh viên hỗ trợ quá trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông, thực hiện công tác tư vấn can thiệp cho những người có khó khăn về tâm lý, khó khăn về học tập và người có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Để thông tin về công tác tuyển sinh của trung tâm được đến với quý vị phụ huynh, học sinh đầy đủ hơn, chúng tôi xin được mời thạc sĩ Phạm Nam Phương, giám đốc trung tâm nghiên cứu tâm lý giáo dục và giáo dục đặc biệt, chia sẻ thêm các thông tin cũng như công tác tuyển sinh của trung tâm trong thời gian tới. Xin kính mời. Xin chào quý vị ờ, phụ huynh, xin chào các ờ, xin chào các quý vị đang ờ, theo dõi cái buổi tư vấn tuyển sinh của trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình với trung tâm nghiên cứu tâm lý giáo dục và giáo dục đặc biệt của chúng tôi thì hôm nay thông tin tuyển sinh của chúng tôi xin gửi tới quý vị đó là đối tượng tuyển sinh của chúng tôi bao gồm trẻ có nhu cầu đặc biệt bao như là trẻ có rối loạn phổ tự kỷ chậm nói tăng động giảm chú ý trẻ có khó khăn về học tập trẻ khiếm thính và khi ờ, trẻ đến với trung tâm của chúng tôi thì các trẻ sẽ được ờ, tham gia vào các ờ, chương trình học tập để giúp trẻ có thể là can thiệp sớm trẻ chuẩn bị trước vào trước tiểu học và để có thể là trẻ học hòa nhập chúng tôi sẽ có những kế hoạch phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của từng trẻ để giúp các con có thể là hòa nhập tốt giúp các con có thể có những cái hoạt động phù hợp để các con có thể tự tin khi mà tham gia vào trong những cái hoạt động xã hội à, khi đến với ờ, trung tâm của chúng tôi thì ờ, các bậc phụ huynh cũng như các trẻ cũng sẽ có được sự tư vấn trong suốt quá trình mà trẻ tham gia học trong ở trung tâm uh, cũng như là sẽ được thực hiện những cái đánh giá theo quý theo tháng để từ đó xây dựng cái kế hoạch can thiệp cũng như chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp là một số những cái thông tin mà chúng tôi xin gửi tới quý vị phụ huynh và các bạn. Dạ vâng, kính thưa các vị phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh. Kính thưa các thầy cô, công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong những năm gần đây đang trở thành vấn đề then chốt trong sự phát triển của mỗi nhà trường. Thông qua công tác kiểm định, các nhà trường có cơ sở để điều chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo. Trong năm vừa qua, trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình đã thực hiện Việc kiểm định chất lượng giai đoạn 5 năm giai đoạn 2014-2019. Cô xin được Thạc sĩ Đào văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư học Bình có thể cung cấp thêm các thông tin cho phụ huynh cũng như học sinh và các thành viên trên fanpage của nhà trường có thể biết và nắm rõ hơn. Xin mời thầy. À, vâng xin chào quý à, khán giả à, về phía trường cao đẳng sư học Bình nói riêng và tất cả các trường trung cấp cao đẳng đại học nói chung thì đều phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác à, kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo và công tác kiểm định này được thực hiện thường xuyên thì đối với trường cao đẳng sư phạm Bình thì hiện nay là nằm trong ba trường cao đẳng sư phạm mà được tham gia đăng ký tham gia và đã được tham gia đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo thì năm 2020 thì à, trường cao đẳng sư phạm Bình được ờ, trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã đến khảo sát chính thức và trong các cái nội dung để đánh giá chất lượng giáo dục ấy, thì có 10 cái tiêu chuẩn với 55 tiêu chí thì tuy nhiên với cái số lượng về thời gian thì tôi cũng xin ờ, được ờ, vắn tắt một số cái tiêu chuẩn rất quan trọng thứ nhất là về cái chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy thì đây là một trong những cái nội dung mà trung tâm kiểm định chất lượng kiểm tra rất là kỹ và khẳng định rằng là trường cao đẳng sư phạm mình đã xây dựng các cái chương trình đào tạo là tương đương rất nhiều môn là tương đương với trình độ đại học và khi mà kiểm tra chương trình đào tạo của trường cao đẳng sư phạm mình thì trung tâm cũng đã khẳng định rằng là có rất nhiều môn và các trường đại học hiện nay thực hiện là tương đương nhau và chính vì đó mà chúng tôi có thể liên thông sinh viên học xong trình độ cao đẳng có thể liên thông học với trình độ đại học và cái thời gian chỉ vào khoảng có một năm rưỡi thôi thì là chúng ta sinh viên có thể được cái trình độ đại học thì đó là về cái chương trình về cái phương pháp giảng dạy cũng tương tự như vậy thế còn một nội dung nữa cũng liên quan trực tiếp đến cái chất lượng à, cái công tác kiểm định chất lượng đó là gì đội ngũ giảng viên thì lúc trước các cô Nguyễn Thị Lệ Hường uh, đã có đã có những cái sự chia sẻ rồi và trên 70% là các cái giảng viên của chúng tôi đều đạt cái trình độ là thạc sĩ trở lên thế đấy là cái số lượng đội ngũ là như vậy hai nữa là thì cũng không kém một cái phần mà mà mà trung tâm hết sức quan quan quan tâm đến đó là gì đó là cơ sở vật chất cơ sở vật chất các trang thiết bị thì lúc trước cô vừa đã chia sẻ rằng hiện nay 100% nhà trường đều có lắp các hệ thống điều hòa và trên 70% các phòng học hiện nay đều có máy chiếu và máy vi tính và các cái thiết bị phục vụ khác thì đó là những cái ba cái nội dung mà tôi muốn đưa ra ở đây để cho các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh người ta biết được các thông tin là tại sao phải kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo mà trường cao đẳng sư phạm mình là một trong ba trường trong toàn quốc trường cao đẳng sư phạm quốc à, tham gia đăng ký và được trung tâm kiểm định chất lượng đánh giá thế còn nếu chúng ta không đăng ký mà không được trung tâm kiểm định chất lượng đến đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo thì có vấn đề gì không thì xin trả lời rằng là là chúng ta nếu không có đánh giá được mà không đảm bảo được mà không cấp được giấy chứng nhận thì có có thể tức là không được công tác tuyển sinh nữa không được tuyển sinh và đào tạo nữa cho nên là gì là chúng tôi đã có cái sự mà mà quan tâm từ năm 2009 đến bây giờ là đã hai lần là chúng tôi đã thường xuyên gửi các cái báo cáo tự đánh giá về và đến năm 2020 này thì đã được trung tâm kiểm định chất lượng thuộc đại giúp Quốc gia Hà Nội đã đến kiểm định trực tiếp và đã đánh giá được để đạt yêu cầu. Thì xin xin hết. Kính thưa quý vị phụ huynh, các thầy cô, các em học sinh, thông qua khoảng thời gian hơn một tiếng đồng hồ, chúng ta đã nhận được các chia sẻ với sự tư vấn nhiệt tình, tâm huyết cùng với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành giáo dục của các thầy cô trong ban tư vấn. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và xin kính chúc các thầy cô sức khỏe. Mong rằng chương trình sẽ còn nhận được sự quan tâm ủng hộ của các thầy cô trong thời gian tới và những năm tiếp theo. Trước khi chương trình khép lại, các ý kiến tư vấn cần giải đáp xin tiếp tục gửi về fanpage của nhà trường hoặc thông qua số điện thoại trực tiếp 0368 639968 02183 895 555 Chúng tôi hy vọng quý phụ huynh, đặc biệt là các em học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa của mùa tuyển sinh năm 2020 sẽ có lựa, lựa chọn đúng đắn và thành công. Chúng tôi mong muốn gặp lại các bạn tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình và chúng tôi muốn nói với các bạn hãy đến với chúng tôi để xây dựng ước mơ tương lai của bạn. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.